nhà đất trả lời kênh của Linh Linh đang đứng ở một cái nơi rất là nổi tiếng ở uh, Bỉ và Linh cũng sẽ ờ, chia sẻ với mọi người trong cái video này à, tụi mình sẽ đi một vòng nước một vòng cái thành phố Bỉ và cái chỗ này để Linh chia sẻ về đường phố nè cách họ trang trí đường phố và những món ăn những cái tượng trưng của nước Bỉ ở trong clip này mọi người hãy đón xem like subscribe và share cho những người khác nhé Không cái quảng trường lớn này á, Grand Plaza hay còn gọi là Grand Place á, nó có diện tích là khoảng 20 20.000 mét vuông và được xây dựng vào thế kỷ 21 cái nền ở dưới đây á, là bằng đá hoa cương nha cả nhà à, quảng trường này á, đã được coi ờ, UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa nhân loại vào năm 1998 rồi uh, ờ, từng được đại văn hà Victor Hero ca tụng đây là quảng trường đẹp nhất thế giới linh cũng thấy nó đẹp à, bây giờ tại vì à, là buổi trưa và trời hơi tối hơi bị mưa cho nên nhìn mọi người nhìn không có lung linh lắm nhưng mà buổi tối khi mà có đèn lên thì nó rất là rực rỡ bao quanh cái quảng trường này là những cái tòa nhà tráng lệ cũng xây dựng không không phải cũng xây dựng mà xây dựng từ thế kỷ thứ 14 tạo nên một phong cảnh thật là đẹp và những cái hình trang trí của họ rất là sắc sảo tinh xảo công trình kiến trúc cổ Rô Thiết này điển hình được khởi công xây dựng từ năm 1402 và cổng chính nó thì không nằm ở cái cái cái chính giữa giống như là mấy cái ờ, tòa nhà thông thường mình coi mà nó có nó giống như là cái hình vuông á cái nhà hình vuông hình chữ nhật tại vì mình đi mình thấy hình vuông hình chữ nhật và có nhiều cái đường đi vào bây giờ cái tòa nhà này đã ờ, từ năm 1000 ờ, từ thế kỷ thứ 16 nó đã trở thành một cái trung tâm hành chính rồi có ờ, rất là nhiều cái biểu tượng ở đây nhưng mà mình thì chưa có đi ờ, hết mấy cái ờ, chỗ này cho nên mình chỉ có thể giới thiệu sơ sơ một vài vùng ở đây và đến cái chỗ này thì mọi người thấy là khách tham quan cực kỳ cực kỳ nhiều luôn bây giờ là hơi vắng một tí chứ nếu mọi người coi cái clip ở chỗ này vào buổi tối thì mọi người sẽ thấy là quá trời đông người luôn rồi có nhiều cái dịch vụ giống như là trò chơi bắn bong bóng rồi ở đây nè mọi người thấy ngay từ đầu phim á là đã có ờ, cái dịch vụ chạy xe ngựa rồi khu vực này thì ờ, rất là sạch và xung quanh thì có ờ, ở đây thì cũng có nhà hàng nhưng mà không nhiều nhưng mọi người đi tới mấy cái con hẻm đó. ở đây nè có rất rất là nhiều quán ăn luôn cả nhà mọi người sẽ thấy là linh đến đây linh ăn cái mì nhật á thì trong cái clip trước linh có giới thiệu mọi người cái món mì nhật thì nó cũng nằm sát cái khu vực này luôn mọi người đi đến đây á, thì nếu mà mình thích thì đi bộ à, rồi đi tà tà đây nè đây nè linh nói về xe ngựa mọi người thấy không tại linh không có đi xe ngựa à, linh muốn đi một mình tham quan và giới thiệu cho mọi người thôi ờ, xem ở cái tiệm này có nhiều loại bánh lạ quá Linh không có vào trong cho nên Linh đã quay ở ngoài cửa kiến cho mọi người nha chắc cái à, tiệm này là của những cái người mà Syria hoặc là Afghanistan á mấy cái bánh này rất là ngon nhưng mà phải nói là cực kỳ ngọt luôn đó nha cả nhà ngọt lắm ai à, mà thích ăn ngọt là thôi rồi ở bên đây linh còn thấy có một cái tiệm nữa đây là bánh kép ba đồng một cái toàn là tiệm ngon thôi đây là những chai rượu mà có giá không hề rẻ một tí nào cái giá một trong những cái giá rẻ nhất linh thấy là 49 xa xa là 39 còn lại là 390 65 nè cả nhà ơi kinh khủng ha ồ oh, 395 nó là gì đây 435 wow mắc thật đây có ờ, nhiều loại rượu của nhiều hãng khác nhau đến thế của Nhật nè rồi của ờ, Trung Quốc rồi những cái hiệu khác thì thôi linh thua rồi tại mình nhìn cái chữ là mình biết thôi chứ không phải là à, mình giỏi về cái cái rượu này đâu khi mà đến Bỉ á, là mọi người nên ăn ăn bánh ờ, uh, waffle Linh á, thì không có ăn à, tại vì uh, một ăn một cái này thật sự là đi một ngày này là linh chắc phải chạy mấy ngày nữa chứ không thể nào mà đi bộ đâu tại vì cái người mình hấp thụ dễ quá nó dễ bị mập ở cái nhà cho nên linh ăn uống rất là kỹ mọi người nhìn thấy bánh waffle ở đây á là có rất là nhiều nhân và họ bán cái bánh không là khoảng hai đồng rưỡi đến 3 đồng còn có nhân đồ lên này kia này kia thì tùy loại thì nó có đến khoảng ờ, năm sáu đồng bảy tám đồng cũng có và ở đây mọi người thấy không phía bên trong họ đang rất là tất bật để ờ, làm đủ loại nhân và giao cho khách thì ờ, cái tiệm này là chắc cũng cái kiểu công nghệ cả nhà nhưng mà có một số tiệm kiểu gia đình thì họ sẽ không mặc đồ đồng phục như vậy và mọi người thấy ở đây có nhiều loại à, sauce lắm nè này bạn này đang chế sauce lên là sôi sao chocolate nên là ai cũng háo hức đợi thật sự mình cũng muốn ăn lắm nha nhưng mà mình nhìn cái bánh mình ngán qua đây là cái bánh nướng cái cái cái lò nướng của họ này cả nhà mọi người thấy không nó lúc nào trong cái sức nóng kinh khủng để mà tạo ra những cái bánh ngon cho uh, cái cái uh, du khách thưởng thức đây là một cái cung đường khác và mình nó cũng nằm rất là gần cái uh, Grand Plaza nó ờ, mình cứ đi bộ vòng vòng vòng cái chỗ này là mình đi lên mình đi xuống mặc dù cái chỗ này nó rất ờ, gần Hà Lan Hà Lan thì không có nhiều con dốc như vậy đâu nhưng mà mình nghĩ bên Bỉ là nó sẽ không có dốc nhiều tuy nhiên ở đây thì Linh thấy ờ, Linh đi lên đi xuống mấy con dốc cũng dài và mấy cái đường hiện tại đường ở đây thì nó sạch sẽ ở đây chắc là liên quan tới những cái giống như là gọi là hoạt động gì linh quên mất rồi mà có <laughs> tự nhiên linh quên mất tiếng việt sorry cả nhà nha nhưng mà có nhiều cái ờ, giống như là cái tòa thị chính rồi tòa làm việc của các đất nước khác nhau cho nên họ treo cờ của ờ, tất cả các ờ, nước mà họ đang làm việc những tòa nhà ở đây thì không có cao lắm nhưng mà nó ờ, vào cái mùa đông này nè nó lại bị ờ, khuất bởi ờ, mặt trời ở cả nhà nên cho nên nhìn trời nó cứ bị à, hơi âm u mà mọi người đi ở châu Âu mọi người sẽ thấy cái cái thời tiết nó kỳ lạ như vậy đó nó âm u xám xịt nguyên cả ngày luôn cả nhà chứ không phải là nó chỉ có một vài giờ hoặc là một vài tiếng mọi người thấy clip của linh đi đi là mọi người đã thấy là linh đi rất là lâu mấy clip luôn thì trời nó vẫn cứ như vậy mọi người nhìn bên phía tay phải nha có người ta vẽ cái biểu tượng thằng bé đang đứng uh, ờ, bb á cả nhà thì cái biểu tượng này rất là nổi tiếng ở bên mỹ mà Linh chưa có tìm ra hy vọng là một chút xíu nữa Linh sẽ tìm ra cho mọi người nếu không mọi người hãy đón xem vào clip lần sau nhé ở đây người ta đứng người ta chụp hình của nó nè thôi thì mình à, đi để mình tìm à, coi coi có gặp cái biểu tượng này không mình sẽ à, quay cho mọi người xem tại vì nó cũng là một biểu tượng đặc trưng của nước Mỹ mà ai đến thì cũng đến Brussels thì cũng sẽ tìm tới cái tượng này để chụp hình đi xem tiếp tiếp phía trước coi có cái gì không thì ở đây nó có những cái tòa nhà cổ và cũng lẫn lộn với những cái tòa nhà hiện đại ấy dạ mình vấp một cái ờ, viên đá hên quá là cũng không có bị giật lắm nếu không thì mọi người sẽ thấy cái ờ, clip của mình nó hơi rung rung nữa đi cứ cấm đầu cấm cổ mà nhìn vào cái màn hình rồi ờ, bị vấp cái này vấp cái kia bữa nào bị dập mặt một cái cái nhà ơi mọi người đi ở đây á, có thể là sử dụng các phương tiện công cộng là bằng xe bus hoặc xe trên để tới cái chỗ này thì tùy cái khu vực mà mọi người xuất phát mình ở đây mình đi bằng cái ờ, xe bus xe trên đó thì mình không có mua vé mà mình ừ, linh thì người châu âu gọi là từ bên hà lan qua thì mình chỉ có ờ, đưa cái cạc cái thẻ tiền của mình vào là mình trả được và à, trong vòng một tiếng đó mình trả gì đó trong vòng một tiếng thì mình đi tiếp tục còn nếu mà trong vòng một tiếng đó mình không có lên xe nữa di chuyển thì mình lại phải trả tiền tiếp theo nó hơi uổng tiền nó hơi tiết tiền một tí thật sự là mà nói là, là <laughs> tiết tiền đó cả nhà đây là chất biểu tượng của một người nhạc sĩ nổi tiếng linh ờ, không có coi là của nhạc sĩ nào cho nên linh chưa có nói cho mọi người biết là của nhạc sĩ nào và giới thiệu về cái người này cho à, nhân vật này cho mọi người xem để ờ, ờ, đi ờ, đi Sorry. Wow. Đây là tiệm bán khoai tây chiên Đúng là khu ăn chơi luôn á Cả nhà vừa ăn vừa chơi Ở đây có quá nhiều tiệm sô-cô-la cái ngon của sô cô la qua màn hình như thế nào nha thì ở đây có rất là nhiều chủng loại sô cô la khác nhau và mọi người biết là sô cô la của Mỹ cực kỳ cực kỳ nổi tiếng trên thế giới luôn đó cả nhà họ đóng họ đóng gói rất là đẹp mình à, vào đây mình cứ đi máy mình quay nhưng mà uh, cái mùa này á lại không phải là mùa 조금 더 가깝게 있는 그런 학교 아이들한테